lắp lên ờ, bốn bánh ấy, thì ờ, đi trong cái địa hình không bằng phẳng ấy, thì ờ, nó sẽ có cái bánh nó sẽ lên xuống được đấy cái phần này sẽ được hàn lên khung xe này đấy và trong một cái điều kiện gọi là à, tương đối không bằng phẳng thì có thể à, luôn luôn bốn bánh sẽ được tiếp xúc với mặt đường à, bộ này thì có tim 4 à, ốc là vuông 7 chéo 11 hiện tại thì à, bên em có các cái cỡ là 90 à, 1 mét mét mốt và 80 cm à, để làm xe trong nhà xưởng ấy thì à, tùy ý các bạn có thể lựa chọn đấy à, cái vị trí bố trí lắp đặt thì nó như thế này thôi à, bộ này là bộ không phanh các bạn nhé nếu như các bạn nào có nhu cầu sử dụng phanh thì vẫn có thể lắp thêm được vì vì trên này nó có à, phần giá đỡ phanh sẵn cho các bạn rồi đây giá đỡ phanh vào đây đấy tuy nhiên thì trong nhà xưởng thì chỉ cần hai phanh sau thôi vì tốc độ nó chậm thì uh, mọi chi tiết đặt hàng các bạn uh, xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 uh, bộ này thì có sức chịu tải là khoảng một tấn rưỡi trở lại các bạn nhé vì vậy là việc à, lắp à, trong nhà xưởng là hoàn toàn đơn giản à, đây chính là cái phần rằng ống lái này đây khi các bạn lái này nó sẽ bẻ lái này đấy phần này à, các bạn sẽ lắp với lại thước lái này hoặc là tay lái bằng vi đông này bên mình có bán cả tay lái ghi đông và thức lái tùy theo các bạn thích lái ghi đông hay là lái tay lái thì tùy à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn à, xem à, video đừng quên à, nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video mới đăng lên Mọi thắc mắc về giá cả sản phẩm vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955.